Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Thiên quan giáng họa cho thấy những bất ổn về vận trình tài lộc sẽ khiến cho tuổi Tý đánh mất sự tỉnh táo, sáng suốt trong những quyết định tiền bạc của mình. Con giáp này nên bình tĩnh để không mắc sai lầm bởi về thời điểm cuối tuần vẫn có thể bị hao tài, cần chú ý không chi tiêu hoang phí. Ngũ hành thủy hỏa bất dung, quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người ấy không được tốt cho lắm, mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt hơn, người tuổi Tý thậm chí có thể đã nghĩ đến phương án xấu nhất, không quá lạc quan về tương lai phía trước của hai người.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 Vợ trình tình duyên của tuổi sửu khá khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy đang nảy sinh tình cảm, từ từ chậm rãi thôi chứ không quá nhanh chóng. Song với cá tính của mình thì đây lại là chuyện tốt, bản mệnh thích tình cảm phát triển tự nhiên chứ không thích gượng ép, đốt cháy giai đoạn thực thần xuất hiện, đường tài lộc của con giáp này đang bắt đầu khởi vượng. Người tuổi sửu kiếm tiền dễ dàng từ việc đầu tư kinh doanh, nhờ sự nhạy bén mà bước đầu bạn đã đạt được thành công. Tiền bạc không phải là nỗi lo lắng hiện tại của bản mệnh trong thời gian này.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 dân tị tương hại báo hiệu đường tình duyên của tuổi dần có phần chắc trở, dường như những nút thắt trong chuyện tình yêu càng ngày càng trở nên bế tắc. Có lẽ con giáp này và người ấy nên bình tâm lại, đừng quyết định bất cứ chuyện gì khi đang nóng giận. Bản mệnh có độc thân cảm giác lạc lõng khi xung quanh mình toàn là các cặp đôi, trong khi bản thân mãi không tìm được người tâm đầu ý hợp người tuổi dần nên mở rộng các mối quan hệ xã giao để từ đó tìm thêm được người có thể trở thành một nửa của mình, có cơ hội để được yêu thương chứ không phải cứ đứng im một chỗ chờ đợi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 Đối với người độc thân thì có lẽ hôm nay bản mệnh sẽ phải chịu nhiều lời thúc giục từ phía gia đình. Người tuổi mão cũng muốn khiến cho mọi người hài lòng, nhưng tình yêu vốn không thể cưỡng ép, chuyện trung thân đại sự càng chẳng thể nào tùy tiện được. Đừng vội vàng quyết định nếu không muốn sau này phải hối hận nhé. Vận trình tài lộc trong ngày khá vượng phát, có giáp này gặp nhiều may mắn cho chuyện tiền bạc. Càng về cuối tuần thì tài lộc càng un un kéo về nhà nhiều hơn. Thực thần cho thấy nếu chăm chỉ thì ngay cả ngày nghỉ, bản mệnh vẫn có thể kiếm được một khoản khổng lồ đấy.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 bởi ít nhất là phải kịp thời ngay trước khi có kẻ khác có ý định nẫng tay trên. Người tuổi thìn đã có gia đình đang trải qua một giai đoạn khó khăn cho cuộc hôn nhân của mình. Dù đôi bên không có nhiều bất đồng, nhưng theo năm tháng thì sự nhiệt tình cũng dần nguội lạnh, cần phải nhanh chóng hâm nóng tình cảm lứa đôi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 Kiếp tài xuất hiện, tuổi tỵ đã đứng trước nhiều khó khăn về tài lộc, nhất là khi các khoản chi tiêu trong ngày tăng vọt. Mà nguồn thu nhập trong ngày nghỉ vốn chẳng có nhiều, con giáp này dường như không lường trước được hết mọi tình hình nên có phần chủ quan, không hề kiểm chứng thông tin mình có được. Chỉ tới khi mọi sự trở nên muộn màng thì bản mệnh mới giật mình nhận ra những sai lầm mình đã mắc phải. Hỏa khí vượng cho thấy tình hình sức khỏe của người tuổi tỵ không được tốt, cần phải kiềm chế cảm xúc để không xúc động mạnh. Ngoài ra, con giáp này tránh hành xử bốc đồng mà thiệt thân.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 Tị ngọ từng hội thúc đẩy vận trình tình duyên thêm vượng sắc, người tuổi ngọ có thể hoàn toàn tự tin vào thế mạnh của mình hôm nay, người ấy thực sự đã trao gửi tình cảm cho bản mệnh rồi đó. Chỉ cần con giáp này cũng bày tỏ tình cảm của mình với đối phương thì tình cảm sẽ được xác lập. Tỷ kiên xuất hiện lại cho thấy tình hình có thể diễn tiến theo hướng hoàn toàn khác khi mà bản mệnh có sự cố chấp, bảo thủ rõ ràng trong suy nghĩ và hành động của mình. Điều đó sẽ khiến cho tiền bạc đầu tư thất thoát, thua lỗ. Không phải tuổi ngọ không có kinh nghiệm mà do bản thân đang quá tự tin, chủ quan, bạn bậy không hề để tâm đến những vấn đề có thể phát sinh, trong khi đây là chuyện liên quan đến tiền bạc, vốn dĩ không thể tùy tiện được. May mắn là con giáp này đang được thiên đức cát tình trợ mệnh, công việc có quý nhân giúp đỡ nên khó khăn dần dần được giải quyết ổn thỏa. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi có một ngày khá may mắn khi tam hội cục luôn che chở nâng đỡ vận trình, Con giáp này giải quyết được những khúc mắc trong chuyện tình cảm lứa đôi, mâu thuẫn cũng dần tan biến. Bản mệnh của độc thân đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Do có những vấn đề cần phải trực tiếp xử lý nên bản mệnh thường khá chủ động trong việc làm ăn kinh doanh của mình. Điều này giúp con giáp này không bị lỡ bước mỗi khi có cơ hội để kiếm tiền về tay. Sự nhạy bén và lành lẹ giúp cho tuổi mùi không mất nhiều thời gian để có thể nắm bắt được thời cơ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 Về phương diện sự nghiệp, trong tuần có cát tinh hóa giải, bớt những rắc rối mà thương quan gây ra, giảm nhẹ những thiệt hại từ sai lầm mà con giáp này mắc phải. Thời điểm cuối tuần sẽ là cơ hội để bản mệnh chứng minh những sai lầm trước đó của mình ờ, chỉ là nhất thời mà thôi. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhất phù trợ Thìn, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Người tuổi dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui về vận trình tình duyên khi mà được tam hợp cục chỉ lối dẫn đường. Con giáp này không còn cảm thấy hoang mang u mê về con đường phía trước nữa. Gạt bỏ những nỗi lo sợ, lo lắng trước đây, bản mệnh quyết tâm tiến về phía trước thiên tài nhập mệnh, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều lần khi mà con giáp này biết cách để khai thác những thế mạnh của chính bản thân mình. Tuổi dậu kiếm tiền bằng nghề tay trái nhưng thu nhập có khi cũng chẳng kém thu nhập chính.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 Đường tình duyên của người tuổi tuất tiến triển khá hài hòa êm đẹp, các cặp vợ chồng có thêm nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm của mình. Giữa lúc khó khăn, con giáp này càng thấy tình cảm vun đắp theo năm tháng đáng quý hơn bao giờ hết và chẳng có gì có thể thay thế được vị trí của đối phương trong tim mình. Tuy nhiên hung vận trong tuần còn ảnh hưởng đến vận trình tài lộc của bản mệnh, tuổi tuất nên cẩn trọng kẻo bao nhiêu tiền bạc làm ra cũng không đủ để chi tiêu. Tiểu hao hung tinh khiến trong nhà hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện mà tất cả mọi thứ đều phải giải quyết bằng tiền bạc. Tiếp tài nhắc nhở con giáp này nên chi tiêu đúng mức, đừng hoang phí những đồng tiền mình vất vả làm ra. Cũng đừng lấy tiền bạc ra mua tình cảm, điều đó có thể làm thỏa mãn được những mong muốn vào thời điểm hiện tại nhưng sẽ khiến bản mệnh cảm thấy hối hận sau này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 Đầu tuần là thời điểm tốt để bản mệnh chứng minh năng lực của mình trên con đường công danh sự nghiệp, nhất là khi được chính quan ở bên che chở. Tuổi hợi nên dồn hết tâm sức để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, song đừng nên để những thú vui cá nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích tập thể. Đường tài lộc trong ngày khá tốt nên về cơ bản con giáp này chẳng túng thiếu gì đâu. Có điều cuối tuần là thời điểm phải chi tiêu khá nhiều, có thể cho gia đình, có thể cho quan hệ bạn bè. Bản mệnh nên lưu ý nhớ kỹ số tiền mình có trong tay chứ đừng vì ham hư vinh mà đánh đổi.